Xin chào anh em đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của shop linh kiện DIY nha Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2020 Và đây là tất cả những sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu cho anh em trong video ngày hôm nay Có nhiều loại motor hàng Nhật bãi này Từ motor tốc độ cao đến motor giảm tốc Quạt sò nhá, quạt sò hay còn gọi là quạt ly tâm Có cái hàng điện zin 110 của Nhật cũng như là điện 12-24V nhá và một vài các cái mặt hàng đồ nghề cũng như là dụng cụ chút nữa thì mình sẽ báo giá chi tiết anh em xem video thì ờ, cho mình xin một like nhé để video của mình nó có cái độ ờ, tương tác tốt và anh em nào mới xem video lần đầu thì có thể nhấn vào nút ờ, đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để có thể nhận được thông báo khi shopee đăng tải những video giới thiệu sản phẩm mới nhất nhé Ok bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm và báo giá công khai cho anh em nhé Số điện thoại đặt hàng thì mình vẫn sẽ để ở phía bên góc bên phải màn hình nhé ngoài ra thì sẽ tất cả những sản phẩm này sẽ có đường link của bên shopee cho anh em đặt sản phẩm đầu tiên ờ, trong ờ, video ngày hôm nay là cái lô quạt sò nha em nhé đây đây chính là con quạt sò đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em trước này con này nó chạy điện ờ, zin 110V nhá hàng của Nhật sản xuất đây là dòng quạt đời cổ này anh em có thể thấy là nó sử dụng một cái cuộn dây như thế này đây chính là cái cuộn dây của nó còn cái rotor thì nó lại nằm ở phía như thế này cái quạt này nó thiết kế rất là lạ và đặc biệt là nó điện xoay chiều nhưng mà nó lại không xài tụ nó quấn cái kiểu này nó không xài tụ nhá nên là cái tuổi thọ của cái dòng quạt này nó rất là trâu bò bình thường thì nó sẽ quấn ờ, hai cuộn dây để nó đấu qua tụ nhưng mà quạt này nó chỉ có một cuộn thôi đó đây và đây chính là cái rotor của nó này đó đây cuộn dây của nó đây nhá Với cái dòng quạt này thì khi mà lắp đặt thì anh em nhớ chú ý đến cái vấn đề an toàn khi sử dụng đó là mình có thể làm một cái hộp nhựa mình bảo vệ cái phần cuộn dây này tránh trường hợp chạm trực tiếp vào cái cuộn dây này nhá có thể gây giật điện rất là nguy hiểm rồi về kích thước của quạt thì nói chung đây là một cái dòng quạt cũng khá là mini thôi mình sẽ đo cho em xem nhá 13 phân này đó nó đường kính của nó khoảng 13 phân độ dày của quạt thì sẽ khoảng 10 phân đây 10 phân nhá cái miệng gió của nó này miệng gió là 5 phân 5 phân nhá đó và cái cái đường kính của cái ống hút này cũng như là đường kính của cánh quạt là khoảng 8 phân nhá quạt này thì nó cũng nhỏ thôi chắc là nó làm để hút uh, hút gió trong mấy cái cái tủ điện ở đây nó có một cái miếng mút này nó dính chặt vào trong thân quạt rồi có thể là để nó trên cho nó êm Cái này mình không tháo ra nha mình để luôn cho anh em anh em nào về muốn tháo thì có thể lột nó ra nha đó và tình trạng của quạt thì là nó sẽ còn như thế này đây tất cả đều đều đều như thế này hết nha anh em nha đây đó, nó vẫn còn rất là đẹp hàng bãi mà và toàn bộ 100% là bằng kim loại cuộn dây thì là cuộn dây đồng rồi phần uh, cánh quạt cũng như là phần vỏ của quạt thì đều được tán bằng kim loại nhá rất là bền cái này ứng dụng của nó thì anh em sử dụng để làm quạt hút mùi này quạt tản nhiệt này Đó, hay là sử dụng để quạt uh, hút khói trì hàn hay là hút mùi quạt thổi cũng được thổi lò ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng nó nhá con này thì ờ, về nguyên zin của nó thì là nó xài điện 110 nên là anh em cứ lấy hai dây này anh em cắm vào điện 110 thì nó chạy luôn đây ví dụ như thế này ở đây mình có đấu sẵn điện cho một con này này mình lấy hai dây của nó mình đấu qua một cái phích cắm như thế này đó vậy là xong đây đây là nguồn điện 220V và mình sẽ dùng một cục biến áp 110V cắm cục pin áp con cục pin áp này nha đây. Vâng. Đó. anh em có thấy là nó chạy rất êm Đó. chạy rất êm nhá anh em chú ý đến an toàn nhé cầm phải cẩn thận tránh cầm trực tiếp vào cái cuộn dây có thể nó sẽ gây giật điện lưu lượng gió của nó rất mát nha quả rất mát này thì nó sẽ hút này ở đây thì nó hút ở đây thì nó thổi một chiều hút một chiều thổi nhé đó quạt khá là mát nhé lượng gió khá là lớn và chạy rất êm đó là cách sử dụng thứ nhất nhé và thứ nhất là anh em ờ, cắm qua cục biến áp ở đây mình sử dụng cục biến áp công suất 100W là dư trùng cho cái quạt này rồi cái này chắc nó chỉ vài chục watt thôi đến cách thứ hai nhé cách thứ hai là anh em sẽ đấu đấu nối tiếp hai cây quạt anh em sẽ đấu nối tiếp hai cây quạt để chạy chạy thành điện là ờ, 220V đây nhá cách đấu sẽ như thế này anh em sẽ lấy hai dây bất kỳ của hai cái quạt nhé anh em nối nó lại với nhau xong là anh em dùng băng keo điện anh em quấn lại nhé ở đây mình đấu tạm mình dùng tạm cái băng keo này thôi băng keo này nó không an toàn đâu mình phải dùng băng keo điện nhé rồi đó anh em đấu nối tiếp hai quạt này 110 với 110 là chúng ta sẽ có một cái cái cuộn dây 220 và anh em sẽ đấu trực tiếp dây nguồn vào đấu trực tiếp dây nguồn vào hai cái ờ, dây còn lại cách đấu là chỉ sử dụng được cho những cái dòng motor cũng như là những cái dòng quạt mà nó không xài tụ nó chỉ có hai dây thôi còn với những cái dòng ờ, động cơ 3 giây hay là quạt 3 giây thì không thể áp dụng được nhé với dòng quạt này thì anh em có thể sử dụng được cái cách này là sử dụng cho những anh em nào mà mình muốn sử dụng từ hai cái trở lên thì anh em sử dụng cách này thứ nhất là nó vừa tiện lợi này không tốn tiền mua thêm cái cục biến áp này nữa nhá đây mình sẽ bỏ cục này đi và mình sẽ cắm trực tiếp qua nguồn điện 220 này đó anh em có thể thấy là cả hai cây nó chạy cùng một lúc rồi hai cây là anh em sẽ tăng được cái um, công suất sử dụng hút mùi nhanh hơn cũng như là làm mát tốt hơn nhé gió rất là mạnh đó ok như vậy là mình đã hướng dẫn anh em hai cách sử dụng rồi nhé anh em nào xài một cái thì anh em có thể um, sử dụng nguồn điện 110V còn anh em dùng hai cái thì anh em đấu nối tiếp như mình hướng dẫn về ờ, giá bán của sản phẩm thì một cây quạt này sẽ có giá là 130k nhé 130 ngàn một cây Mình sẽ ghi giá trên sản phẩm luôn để ờ, anh em xem video lâu Không bị ờ, quên mất giá sản phẩm nhé Có nhiều anh em bị quên giá nên mình phải làm cách này Rồi ok Tiếp theo cũng là thêm một mẫu quả sò đó nhá Tiếp theo là cái mẫu quạt là 12 24 này con quạt này thì nó kích thước lớn hơn nhiều so với cái mẫu quạt điện 110 kia cũng như là công suất và sức mạnh của nó là sẽ vượt trội hơn hẳn này nó sẽ có cánh của nó sẽ bằng kim loại như này nhá màu đen màu vàng thì nó không giống nhau nhưng mà một điểm khác biệt của cái dòng quạt này á, là nó là dòng động cơ không chổi than chạy điện 12V đến 24V tức là anh em muốn ờ, sử dụng qua điện nhà thì anh em phải mua qua pin áp 12 24 con này chạy 24V thì nó mắc khỏe luôn đây đây nó quạt này nó to nó to hơn cả bàn tay mình luôn mình đo kích thước trước cho anh em nha kích thước của nó là 18 phân 21 phân Đó, chiều này thì 17 phân độ dày của quạt này độ dày của quạt là 8 phân nhá theo 8 phần đường kính của miệng gió này 6 à xin lỗi anh em là kích thước của đường miệng gió là 6 phân này nhân với lại 7 phân đường kính cánh quạt và ống ống hút là 11 phân nói chung là đây là dòng quạt là 1224 nên là nó rất là hiếm nha cái giá thành của nó thì cũng sẽ cao hơn những cái dòng quạt là điện 110 kia bây giờ mình sẽ test thử cho em xem nhé con này nó động cơ không chổi than 5 giây nhưng mà anh em chỉ cần đấu hai giây màu đỏ với màu xanh là nó chạy rồi đây mình đã ra dây sẵn cho anh em rồi anh em mua hàng về là cứ đấu dây màu đỏ là cực dương dây màu xanh là cực âm là chạy luôn nhá mình sẽ thử với bình ắc quy 12V trước nó sẽ tăng tốc lên từ từ nha anh em nhé đó anh em có thể thấy là mặc dù mình mới chạy thử ở điện áp 12V thôi mà nó đã rất là mạnh rồi con này mà chạy 24V thì nó có thể thổi xa khoảng 3-4 à, mét luôn đó bây giờ mình sẽ đấu qua cái cục biến áp 24V này mình test cho anh em xem cái sức mạnh của nó khi chạy điện 24V nhá đây đây là điện 24 nhá mình sẽ cắm qua điện 24 cho anh em xem cái sức mạnh của quạt nhá Nó sẽ tăng tốc lên Đó, gió rất mạnh nha xa như thế này nó cũng gió là rất mạnh gió của nó rất là khủng khiếp nha cái này anh em mua về nếu mà sử dụng chỉ để hút mùi hay là thông gió thì anh em chỉ cần chạy điện 12V thôi 12V là mình thấy nó rất mạnh rồi còn cái điện 24V kia thì anh mình nghĩ là chỉ dùng cho những anh em nào mà cần công suất thổi của nó thực sự là mạnh như mình test thì mới cần chạy điện 24 nha còn nếu mà chỉ sử dụng để hút mùi hay là quạt làm mát trên xe hơi trên thùng xe hay là quạt hút quạt thổi thì anh em chỉ cần chạy 12V thôi là nó đã rất là mạnh rồi ok về giá của sản phẩm thì mình đã ghi ở trên đây rồi nhá 350 ngàn một cái cái hàng 12 à, 24 này thì nó sẽ có giá cao hơn rất là nhiều so với cái hàng điện 110 bởi vì cái dòng này được rất là nhiều anh em săn đón nên là nguồn hàng nó rất hiếm rất hiếm mới có một lô điện 12 24 nhá còn với những cái dòng quạt sò mà điện 110V như vừa nãy anh em thấy là mình chỉ bán với giá chỉ có 130 ngàn 130k một cái thôi hàng này thì nó rất là phổ thông rất nhiều Ok bây giờ thì mình sẽ chuyển qua motor giảm tốc nhá đây động cơ Servo made in Japan nha đó ngoại hình thì sẽ bị chảy xước như thế này nhưng mà chất lượng của motor thì còn rất là tốt con này nó chạy điện 12V nha anh em nhé tốc độ khoảng 30 vòng một phút thì mình sẽ test luôn cho anh em xem này hộp số chạy rất êm điện 12V nha ba chục vòng một phút trọng lượng khoảng 600g nhé mình sẽ đo nhanh kích thước luôn này hộp số của nó là 6 phân hộp số 6 phân nha. đường kính trục này đường kính trục là 8 ly nhá và là dạng trục D đó chiều dài của động cơ này chiều dài của động cơ là khoảng 13 à, phân nha trọng lượng 6 lạng giá bán là 150.000 một cái nha 50k một cái này đó cái này anh em mua về chế bếp nướng thịt mini gia đình hay là chế máy móc muốn chế cái gì chế nha giá rất rẻ động cơ này tuy là nó ngoại hình nó hơi cũ một chút nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tốt có thể nói là nó dùng còn bền hơn rất là nhiều so với những cái dòng motor mới hiện tại nha giá 150k một cái nha em nhá mẫu thứ hai này mẫu thứ hai mẫu này thì nó đẹp hơn một chút đẹp hơn về ngoại hình thôi và nó còn nước sơn zin này điện cũng 12 đến 24 đây, mình sẽ thử trước ở điện áp 12 này đó chạy rất êm nhá tốc độ này nó rơi vào khoảng 100 100 160 vòng một phút nha mô men xoắn rất lớn con này thì kích thước của nó lớn hơn cái động cơ của nó lớn hơn cái động cơ kia anh em chạy ở mức 24V ờ, thì nó sẽ lên 320 vòng đây mình sẽ thử luôn áp 24 cho anh em xem này là tốc độ của motor chạy điện áp 24V nha ba trăm hai chục vòng một phút 12V thì 160 à, vòng nó sẽ giảm xuống một nửa cái này cái ứng dụng của nó thì anh em có thể sử dụng làm mấy cái máy như là khuấy bột này nó rang xay hay là quấn những cái loại à, rèm cửa vân vân và vân vân trọng lượng của motor là một ký nhá kích thước của motor mình sẽ đo qua cho anh em này 115 tính cả trục luôn là khoảng 140 nhá đường kính hộp số cũng là khoảng vuông 6 phân và cái trục này mình nghĩ nó cũng chắc là cũng 8 ly luôn đúng rồi trục của nó cũng là 8 ly luôn nhá con này thì sẽ có giá là 250k nhá 250 ngàn trong video trước thì mình đã bung cái hộp số của nó ra cho anh em xem rồi bên trong của nó rất là mới và 100% bằng kim loại anh em có thể yên tâm về cái độ bền của nó nhé 250k tiếp theo sẽ là một cái mẫu motor giảm tốc nữa này cũng điện áp 1224 nha những con này thì tốc độ chậm đây là dòng tốc độ chậm moment xoắn cao nha Đây, kích thước của nó rất là lớn trục nó cũng rất là dài nha con này thì bản thân cái trọng lượng của nó là sẽ nặng 1,6 kg đây bánh răng 100% bằng kim loại này, kích thước của motor này nó dài tới 20 ờ, cm hộp số của nó thì cũng là cũng như đường kính motor cũng vẫn là 6 phân mà nó dài hơn còn cái trục của nó thì trục này chắc là 12 ly rồi trục này 10 ly nha em nhá 10 ly rồi bây giờ mình sẽ test thử cho em xem này đang chạy với điện áp của nó là 24V nhé đó điện áp 24V với điện áp này thì nó quay 30 ờ, vòng một phút này em nhé 24V khoảng 30 vòng một phút còn mình sẽ giảm xuống 12V cho em xem này đó, đến áp 12V này thì nó quay khoảng 15 à, vòng trên 1 phút con này anh em có thể chế lò quay gà vịt chạy bình ắc quy thì rất là ok nhá hay là chế các cái loại máy móc mà cần à, tốc độ chậm mà mô men xoắn cao à, siêu khỏe rồi động cơ này thì sẽ có giá là 320 ngàn nhá nặng 1 ký 6 tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua cái mẫu motor tiếp theo đây cái đống motor màu đen này nó là dòng động cơ động cơ tua nhanh, tua nhanh nhá không phải giảm tốc nhá đây ngoại hình thì ờ, bị chảy xước cái lớp sơn do nó sơn đen nên là khi có vết chảy là rất dễ thấy này bị chảy lớp sơn đen đây là động cơ nội địa của Nhật này dập nổi chữ Made in Japan động cơ của hãng ờ, Tokusu công ty này nhá đây là tên công ty này made in Japan nhìn rất là sáng nha đây, trục của nó này đây là dòng động cơ tốc độ cao nha chạy điện là cũng 24V ờ, này đó 3.000 vòng 2,1 ampere động cơ này thì anh em chế đồ thì rất là ok nó sẽ rất là nhiều công việc chạy rất êm nhá động cơ của Nhật sản xuất chạy rất êm với điện áp 12V này thì nó sẽ chạy ở cái vòng tua là 1.500 vòng nhá bây giờ mình sẽ tăng lên 24V cho anh em xem này đó mặc dù chạy ở điện áp 24V nhưng mà động cơ rất là êm mình sẽ dùng giấy bìa này mình, mình thử cái mô men xoắn của nó nói chung là động cơ mình dùng sức mình đè nhưng mà nó cũng không nhúc nhích gì cả chứng tỏ là mô men xoắn của nó rất lớn con này anh em mua về chế chế quạt này chế quạt chạy bằng bình ắc quy nha thì cái tua của nó chỉ có từ 1.500 đến 3.000 vòng thôi hay là chế các cái loại máy như là máy mài này máy mài máy khoan máy tiện mini thì rất là ok rất là êm nhá Đó, thậm chí anh em cũng có thể mua về để chế xe điện cho trẻ em cũng được ok giá con này động cơ này thì nó cũng nặng khoảng chừng một ký nhá mình sẽ đo thêm qua cái thông số của nó cho anh em xem này chiều dài của nó là 13 14 phân này đường kính của hộ có cái uh, chiều rộng của động cơ là 7 phân vuông 7 phân nhá và đường kính trục của nó là 8 ly nhá rồi cái này anh em mua về chế mấy cái máy khoan máy mài thì cũng rất là ok máy nhắm đai máy tiện hay là chế quạt chợ đồng bình thì đều ok giá của nó sẽ là 250k một cái nhá 250k ngoài ra thì bên mình còn bán kèm theo những cái bộ phận để anh em chế đồ ví dụ là cái đầu kẹp mũi khoan này lỗ trục 8 ly này hay là đầu để anh em bắt lưỡi cưa lưỡi mài thì đều có nha anh em nào cần có thể liên hệ cho mình ngoài ra thì có cả điều tốc cho nó nữa cái điện 1224 này thì nó rất là dễ kiếm đồ ok con này sẽ là 250k nhé. Tiếp theo trong ờ, video ngày hôm nay sẽ là áp tomat chống giật nha anh em nhé chống giật này 30A này 20A này có rất là nhiều loại nha lô này là hàng tháo tủ điện còn rất đẹp anh em mua về sử dụng để lắp cho các cái loại máy như là máy lạnh máy giặt này máy nước nóng thì rất an toàn và rất là tiện lợi ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng để làm áp tổng trong gia đình nếu như mà công suất mà anh em sử dụng nhỏ thì anh em có thể làm áp tổng cũng được 20A 30A nhé. giá bán thì mình vẫn ờ, giữ giá cũ cho anh em là cái hàng 20A này thì nó chỉ có 50 ngàn một cái thôi còn 30A thì sẽ là 60 đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách ờ, lắp nó trước nha đây đầu tiên thì khi mà mọi người để theo chiều thẳng đứng như thế này thì hai dây điện vào nó sẽ là hai dây nằm ở phía trên nhá và dây điện ra thì nó sẽ nằm ở dưới ở đây mình sử dụng một cọng dây ờ, lửa để test nó nha có nhiều anh em nói là sao mà nhận hàng về bấm nút nó không nhảy thì mình thông báo với anh em là automat này anh em cần phải đấu điện nhá đấu điện vào rồi cắm điện nhấn nút nó mới nhảy còn bình thường bình thường đây của mình nhấn nút nó cũng không nhảy nhá đó bây giờ mình sẽ cắm điện này đó khi cắm điện anh em nhấn nút này đó cắm điện là nhấn nút nó sẽ nhảy luôn nhá rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem khả năng chống giật của nó này đó em thấy không rất là nhiều các cái ờ, mẫu mã kiểu dáng khác nhau nha đến từ các cái thương hiệu như là LF, LC và rất là nhiều thương hiệu khác Đó, rất đẹp nhá Ngoài ra thì bên mình có cả hàng 50A đấy nha anh em nhé 50A này là hàng 3 à, pha Đây Cái này anh em sử dụng để lắp điện 3 pha nhá Còn nếu anh em sử dụng điện 2 pha thì anh em cứ bỏ dây giữa lắp hai dây hai bên Thì à, sử dụng làm áp tổng cũng được tất cả cũng đều là hàng à, chống giật hết nha anh em nhé át 50A này thì sẽ có giá là 180 ngàn một cái nha Đó là dạng át tổng Còn những cái át này thì chỉ có giá là 50 ngàn cho cái hàng 20A Và 60 ngàn cho cái hàng 30A thôi Tiếp theo là bên mình mới về được một ít lục giác nha em nhé bộ lục giác của hãng A nó có hai loại là của hãng A và của hãng ờ, KTC nha đây thì nói chung là tất cả đều là hàng ờ, made in Japan thôi hàng mới 100% và đã được tuyển chọn Nói chung là khi mà cái lục giác này nó về thì nó sẽ đổ ra một đống rất là nhiều các cái loại kích thước khác nhau và bên mình uh, mua là cái hàng đã lựa chọn đủ bộ nhá kích thước là ở đây là 9 cây kích thước là 1.5 2 2 ly rưỡi 3 4 bộ này bị thiếu cây số 5 này đây 1.5 2 2 ly rưỡi 3 4 5 đó sau bên này là 6 8 10 đó là 9 cây để lựa được một bộ đầy đủ 9 cây như thế này rất là khó anh em nhé còn cái vỏ này thì là cái vỏ lô thôi vỏ lô mua ngoài thị trường để cắm vào cho nó gọn thôi còn bình thường cái bộ này nó về hàng bãi hàng đống là sẽ thường là không có vỏ đâu nhá không phải tự nhiên mà có một cái bộ đẹp như thế này còn cây lục giác của nó thì anh em có thể yên tâm là tất cả nó đều có khắc chìm chữ made in Japan ngoại trừ hai cây nhỏ nhất là không có khắc chữ lý do là vì nó nó quá nhỏ từ cây số 2 trở xuống là nó sẽ không khắc chữ vì nó quá nhỏ để khắc chữ đây mình sẽ cho anh em xem cây 2.5 này cây này khắc chữ lên là đã nhỏ xíu rồi anh nha em mới thấy này đó made in Japan nha khắc chìm luôn cái chữ nó nhỏ xíu xíu nên là cây số 2 với cây số 1 là nó không được uh, ờ, 1.5 là không được khắc chữ đó mình phải báo trước cho anh em như vậy nhưng mà về cái chất liệu của nó thì mình nhìn cái chất liệu thôi là mình cũng có thể thấy là nó chất liệu của nó rất là đồng đều một bộ là anh em mua về sưu tầm để sửa chữa thì rất là bền nhá và đặc biệt là những cây lục giác này đầu nó đều có từ nha em nhá đó nó đều có từ hết đó đều có từ rồi ok một bộ lục giác 9 cây này cho anh em mua về sưu tầm và sử dụng giá là 200k nhá 200k của hãng A Japan đó A và KTC nhé đây bộ này thì của KTC này đó made in Japan hết nhá Ok mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần ờ, mô tả của video nha tiếp theo sẽ là búa này búa của hãng hát này búa này ở đây mình còn một ít nữa búa này là xuất xứ của nó là của Mỹ nha đã xuất hiện trong video của mình mấy lần rồi anh em nào ờ, chưa mua được hay là muốn mua về sưu tầm thì cũng có thể liên hệ để đặt hàng đây cây búa mới 100% nhưng mà do là chưa qua sử dụng đó. nhưng mà do là để tồn kho nên là nó bị ờ, hơi dỉ xét nhẹ một chút thôi không ảnh hưởng gì nhá anh em mua về có thể ờ, kỹ càng thì có thể đánh bóng lại còn không thì để sử dụng luôn cũng được phần cán của nó thì được ờ, làm bằng nhựa nhá nhựa dẻo Đó, cây búa này nó nặng khoảng 8 lạng nha sử dụng để đóng đinh một đầu đóng đinh và một đầu nhổ đinh rất là đẹp hàng của Mỹ nha hôm nay còn ờ, số lượng còn ờ, ít mà tình trạng nó không được đẹp bằng cái lô trước nên là mình giảm giá cho anh em búa này còn 200 ngàn một cây nhá 200 ngàn một cây búa của Mỹ bên đây thì có một vài cây ờ, búa tạ này đến từ thương hiệu đều watt đây cái búa tạ nha Đấy. 3 pound một vài cây 3 pound này đó 3 pound này nó khoảng 1 à, ký 7 nhá trọng lượng là 1 ký 7 còn cây mà 2,5 pound này là khoảng 1 ký rưỡi đó cái búa của đều quát rất đẹp nha cây này là búa tạ nha chuyên sử dụng cho anh em làm mấy công việc như là đóng cốt motor này hay là sử dụng làm những công việc mà cần lực cần lực đập mạnh thì anh em sử dụng những cái búa này anh em thích cây nào thì có thể liên hệ cho mình nhá giá của cái dòng búa tạ này sẽ là 320 ngàn một cây nhá tiếp theo trong video ngày hôm nay sẽ là một cái lô mới về một cái lô đèn led tủ này mình đã giới thiệu cho anh em trong rất là nhiều video rồi đây là một sản phẩm rất là tiện ích nha đèn led tủ mẫu sản phẩm sẽ bao gồm pin này đó khi anh em lắp pin vào thì đèn nó sẽ sáng nha đó khi anh em nhấn đến công tắc này thì đèn nó sẽ tắt ứng dụng của nó là anh em sử dụng để lắp vào trong các cái cánh cửa tủ này thùng đồ nghề thùng xe để nó tự ờ, động mở sáng nha khi anh em mở cánh cửa ra thì ờ, đèn nó sẽ nhả công tắc nó nhả ra và đèn sáng khi em đóng vào thì nó sẽ nhấn cái công tắc này vào và đèn tắt đó một sản phẩm rất là tiện ích giá của nó thì chỉ có 15 ngàn một cái nhá 15 ngàn một cái đèn led tủ như thế này tiếp theo sẽ là cái lô làm châm kẹp mát hàng ứng dụng là để anh em à, bắt vào dây mát của máy hàn nhé và thay cho cái kẹp mát thông thường đây như thế này chẳng hạn mình sẽ làm ví dụ cho anh em nhé anh em sẽ bắt nó như thế này cái chiều cao của cái thanh à, thanh sắt này thì anh em có thể tăng tăng đưa nhá, tăng đưa hai con ốc này đó như vậy cái này thì anh em sẽ bắt cái dây ờ, mát của máy hàn vào đây anh em dùng kìm anh em bóp nó lại còn cái phần này là nam châm nó sẽ hít vào cái phần ờ, khung sắt đây, ví dụ như thế này đây. đó khi mà nó hít như thế này á thì lập tức cái phần sắt phần mát này nó sẽ được kẹp vào cái cây sắt và cái máy hàn của anh em nó sẽ có mát nhá đó. khi anh em không sử dụng nữa thì anh em nhả nó ra đó nhổ nó ra nó là nam châm mà đó rất là chắc chắn thay thế các loại kẹp mát thông thường đó, các loại kẹp mát thông thường thì anh em phải à, nhiều khi anh em sử dụng nó rất là bất tiện anh em kẹp nó vào mở nó ra rất là khó khăn và nó ảnh hưởng đến cái công việc của anh em nhé cái này gắn vào trong cái máy hàn nó sẽ tiện hơn đó đó nói chung là đơn giản như vậy thôi anh em làm cơ khí làm hàn thì chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay giá thì sẽ là 40 ngàn một bộ như hình nhá hình này 40 ngàn ok tiếp theo sẽ là một vài cái bộ combo mũi vít này do là hôm nay bên mình về được một cái lô đầu chuyển đây lô đầu nối dài mũi vít đến từ thương hiệu Crashman đó rất mới nha rất đẹp hàng tồn kho sử dụng là để anh em nối dài các cái đầu bắn vít nhá đó nên là hôm nay mình sẽ có một vài cái gói combo mới cái đầu chuyển này thì bên mình đang bán với giá là 30.000 một cái nha sẽ có đường link ở trong phần mô tả video của bên Shopee cho anh em đây đầu nối dài này đó ví dụ mình có cây vít này dài 15 à, cm này mình gắn vào cái đầu chuyển này đó như vậy là cây vít của mình nó đã dài hơn 20 cm rồi mình sử dụng được dài hơn mở những con ốc sâu hơn ở những cái vị trí khó khăn hơn Ờ, để gắn vào trong máy bán vít nhá chuôi này của nó thì sẽ là chuôi chuẩn của 6.35 nhá đó, và cái đầu này thì nó cũng ra 6.35 và bên trong thì nó có nam châm đó em thấy nam châm nó rất chắc này đó, thậm chí em rút ra nó hơi cứng một chút nhá nó mới rút ra nó hơi cứng một chút đó rồi cái đầu nối thì này sẽ có giá là 30k một cái nhá ở đây thì hôm nay nó có thêm mấy cái đầu chuyển nên là mình sẽ tạo thêm một vài cái mẫu combo mới để cho anh em có thêm sự lựa chọn nhé đây đầu tiên thì sẽ là cái bộ số 1 này bộ này thì sẽ có giá là 100 ngàn bao gồm 10 mũi vít 10 mũi vít của hãng Dewatt và Bốt nhá 100 ngàn đó sẽ có 10 mũi tương đương với giá chỉ có 10 ngàn một mũi thôi hàng mới 100% nhá vít số 2 này Bộ vít số 2 thì vẫn như thường lệ nó sẽ bao gồm 8 mũi vẫn như thường lệ sẽ bao gồm 8 mũi này cũng đồng giá là 100 ngàn và ở đây thì anh em sẽ có là hai mũi dài 9 phân hai mũi dài nhất này sẽ dài 9 phân của hãng Dewatt và ba mũi dài 5 phân của hãng Bốt cũng như là ba mũi dài 5 phân của hãng Dewatt tức là tổng là anh em sẽ có 6 mũi như thế này sẽ đồng giá là 100 ngàn nhé và đây sẽ là bộ số 2B này số 2B nhé đó anh em nhớ giúp mình cái mã số để đặt hàng khi liên hệ đặt hàng nó không bị nhầm nhé thì sẽ có giá là 130 ngàn cũng y hệt như bộ số 2 nó cũng giống y hệt như bộ số 2 và nó chỉ có thêm một cây đầu chuyển mình mới giới thiệu cho anh em nhé cây đầu chuyển à cây đầu nối dài mũi vít đó anh em sử dụng thì anh em nếu mà ngắn thì anh em nối dài thêm rất là tiện có nhiều khi anh em gắn cho máy khoan gắn cái đầu chuyển này cho máy khoan anh em muốn thay các cái loại mũi thì anh em có thể à, rút từ đầu này ra anh em không cần phải rút không cần phải vặn ngược cái đầu khoan nữa nó cũng có một cái tác dụng là như vậy bộ số 2B 130k nhé tương tự như vậy thì bộ số 3 này mũi số 3 này thì anh em sẽ có 6 mũi đây 6 mũi 6 mũi này thì nó sẽ có một hai cái mũi rất là dài đó là một tới 15 cm số 3 này cũng 100 ngàn đây hai mũi dài 15 này hai mũi dài 9 này và hai mũi dài 6 phân đó cho anh em nào thích sử dụng nhiều kích thước thì lấy bộ này bộ này cũng là trong một trong những bộ sản phẩm bán chạy nhất tại vì nó có nhiều kích thước cho anh em lựa chọn 100 ngàn nhá giá rất rẻ bình thường hai cái mũi 15 phân này bên mình đang bán là đã 35 ngàn một mũi rồi bây giờ anh em mua lẻ thì cũng vẫn là 35 ngàn giá này là sẽ áp dụng cho anh em mua một bộ nó mới rẻ như vậy hai mũi này là đã 70 rồi còn lại tính ra ba mũi này bốn mũi này mới có 30 ngàn thôi quá rẻ rồi tiếp theo là bộ số 3B này Bộ số 3B Số 3B này thì ờ, Nó chính là bộ số 3 Và có thêm cây đầu nối dài Giá của nó sẽ là 130 ngàn Cộng thêm nha Đây số 3B Sẽ có thêm cây đầu nối dài Tức là anh em dài 15 phân chưa đủ Anh em gắn cây này thêm dài thêm 7 phân Nữa là thành 22 phân Cực kỳ lợi hại Rồi nhá combo mũi vít này tất cả sẽ có đường link đặt hàng trong phần mô tả của video và một sản phẩm cuối cùng thì chính là băng keo băng keo hàng bãi đấy nhiều màu nhá chất liệu băng keo thì vừa rồi mình có sử dụng thử cho anh xem rồi nó rất là dai rất là dày và có rất là nhiều màu nhá màu trắng này màu trắng màu xám này màu đỏ đó có rất là nhiều màu nhá màu xanh màu xám màu trắng màu đỏ giá thì chỉ có 5 ngàn một cuộn thôi rẻ hơn cả băng keo anh em băng keo thường anh em mua ngoài thị trường mà đây là băng keo của hạt Đài Loan xuất nhập nhé hàng của Đài Loan xuất nhập chất lượng rất là tốt 5 ngàn một cuộn nhé anh em mua nhiều cuộn thì mình sẽ giao ngẫu nhiên nhiều màu cho anh em ok nhá rồi như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau rồi này đó anh em quan tâm muốn mua những sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên màn hình trong khung giờ hành chính nha ngoài giờ thì anh em cứ thả tin nhắn cho mình hay là chat qua Zalo mình nhận được tin nhắn sẽ liên hệ lại báo giá cũng như là chốt đơn cho anh em nhé Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video và nhớ bấm đăng ký kênh của mình để có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa nhé tất cả thì mình sẽ để đường link của Shopee nhá anh em nào thích đặt Shopee thì cứ lên Shopee đặt thôi Ok mình xin ờ, kết thúc video tại đây nha